Đội khách câu lạc bộ Hà Nội nhập cuộc tốt trong những phút đầu, nhưng câu lạc bộ Nam Định mới là đội bóng tạo ra những cơ hội rõ ràng hơn. Phút thứ 20, đội chủ nhà có bàn thắng mở tỷ số với pha dứt điểm của Gramot. Chưa dừng lại ở đó, chỉ hơn 5 phút sau, câu lạc bộ Nam Định đã có được bàn thắng thứ hai. Người ghi bàn lần này tiếp tục là một tân binh, Rodrigo. 2-0 nghiêng về đội chủ nhà trong hiệp 1 là kết quả bất ngờ Trên sân thiên trường, câu lạc bộ Nam Định chưa bao giờ là một đối thủ dễ chịu với câu lạc bộ Hà Nội và những diễn biến trong hiệp 1 giữa hai câu lạc bộ Nam Định và câu lạc bộ Hà Nội đã phần nào cho thấy điều đó. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những diễn biến hấp dẫn của hiệp đấu thứ hai. Ở hiệp 2, câu lạc bộ Hà Nội đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, câu lạc bộ Nam Định luôn cho thấy sự chủ động trong những tình huống phòng ngự. Không những vậy, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ còn rất nguy hiểm trong những pha phản công. Và trong một tình huống như vậy, Ramos đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-0. Chiến thắng trước nhà đương kim vô địch câu lạc bộ Viettel ở trận đấu gia quân đã giúp câu lạc bộ Hải Phòng kéo được khán giả đến sân lạch chay ở trận đấu vòng 2 gặp câu lạc bộ Nam Định. Một sức sống bóng đá có lẽ sẽ không bằng à, thời kỳ hoàng kim của câu lạc bộ Hải Phòng, nhưng ít nhất cũng là động lực để giúp cho câu lạc bộ Hải Phòng à, có được một kết quả tốt trước câu lạc bộ Nam Định. Câu lạc bộ Hải Phòng sớm vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng của tiền vệ Phú Nguyên ở phút 14. Đây là bàn thắng thứ hai của cầu thủ này sau hai trận đấu. Bàn thắng mở tỷ số giúp câu lạc bộ Hải Phòng dễ chơi. Phút 39, một lần nữa để bóng áo đỏ giúp các cổ động viên nhà thêm một lần ăn mừng sau pha lập công của Fagan. Fagan sau đó bị thay ra sân vì bị chấn thương, nhưng sức tấn công của câu lạc bộ Hải Phòng không giảm đi. Smith sau đó nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 76. Câu lạc bộ Nam Định không hề buông xuôi. Chỉ trong 3 phút cuối trận, Rodrigo và Marcel Quyết ghi hai bàn để rút ngắn tỷ số. Nhưng những nỗ lực này quá muộn màng để giúp được khách giữ được một điểm. Giành chiến thắng 3-2, câu lạc bộ Hải Phòng có tuyệt đối 6 điểm sau hai lượt trận. Những cầu thủ trẻ dù thiếu đi sự cổ vũ từ khán đài, nhưng chủ nhà Đông Á Thanh Hóa vẫn có được thế trận tốt hơn trước câu lạc bộ Nam Định. Phút thứ 10, xuất phát từ tình huống tổ chức đá phạt góc, có lẽ đã được câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa tập luyện rất nhiều lần. Tiền đạo Hoàng Vũ Samson dễ dàng mở tỷ số. Sang hiệp 2, lợi thế mặt sân quen thuộc tiếp tục giúp đội chủ nhà làm chủ thế trận. Văn Lợi là cầu thủ nâng tỷ số lên 2-0 sau pha xử lý bóng chất lượng ngoài vòng cấm trước khi Văn Thắng ấn định chiến thắng 3-0 cho Đông Á Thanh Hóa. Đây là chiến thắng đầu tiên của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa sau 3 vòng đấu đầu tiên, Chúc thầy trò huấn luyện viên Petro Sau vận động tiếp trường khiến cho những tờ báo lớn trên thế giới như là Fox Sports Asia hay là Reuters phải bày tỏ lòng thán phục khi đón hàng chục ngàn cổ động viên đến sân mà vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Và ngày hôm nay khi mà ban tổ chức cho phép số lượng khán giả không giới hạn vào sân thì thiên trường thêm một lần nữa không khiến cho chúng ta phải thất vọng. Trên sân thiên trường, câu lạc bộ Nam Định nhập cuộc đầy tự tin trong sự cổ vũ của khán giả nhà. Ngay ở phút thứ 10, Lâm Anh Quang đã có pha đánh đầu đưa bóng dội sà ngang khung thành đội khách Việt theo. 5 phút sau, câu lạc bộ Nam Định vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Osokonan với một tình huống dứt điểm quyết đoán. Nhưng chưa đầy 10 phút sau, câu lạc bộ Việt Theo đã có bàn gỡ hòa của Pedro Paulo. Cuối hiệp 1, Osokonan ngã trong vòng cấm của đội khách, nhưng trọng tài quyết định không cho Nam Định hưởng quả đá phạt 11 mét. Khoảng thời gian đầu hiệp 2, câu lạc bộ Viettel có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Từ cú đánh gót đầy kỹ thuật của Pedro Paulo, Trọng Hoàng có pha chạy chỗ và dứt điểm khéo léo để đưa bóng vào lưới thủ môn Hồ Văn Tú. Những phút sau, đội chủ nhà cố gắng rồi lên tìm bàn thắng gỡ hòa nhưng không thành công. Chung cuộc, Viettel thắng Nam Định 2-1 Lập cuộc với quyết tâm phải thắng khiến cho những đôi chân của các cầu thủ câu lạc bộ Nam Định trở nên nặng trĩu. Đội chủ nhà cầm nhiều bóng nhưng triển khai một cách rời rạc và không tạo ra quá nhiều những cơ hội rõ nét về phía khung thành đội khách Topeland Bình Định. Cái hiệp một thứ nổi bật nhất của câu lạc bộ Nam Định có lẽ chỉ là bộ trang phục màu vàng của họ. Rõ ràng, cổ động viên Nam Định mong muốn chứng kiến một trận đấu có đường nét hơn thay vì vô số những đường truyền hỏng của các cầu thủ chủ nhà. Những động viên tâm lý của ban huấn luyện thời gian giữa trận ngay lập tức phát huy tác dụng ở đầu hiệp 2 với câu lạc bộ Nam Định. Đội chủ nhà bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước của Conan. Nắm lợi thế trong tay, thầy chó Lê Vinh Nguyễn Văn Sĩ lui về phòng ngự và chấp nhận đối mặt với nhiều áp lực lớn từ đội khách tạo ra. Nhưng cuối cùng, điều quan trọng là câu lạc bộ Nam Định đã bảo vệ thành công cách biệt tối thiểu và mang về niềm vui cho khán giả nhà sau 3 trận toàn thua vừa qua. Trong 45 phút đầu tiên, hàng thủ của câu lạc bộ Sài Gòn liên tục mắc sai lầm. Hậu quả là đội bóng áo xanh nhận bàn thua đầu tiên ở phút 13. Quốc Chí là người đá phản lưới nhà. Đến phút 35, hàng phòng ngự của câu lạc bộ Sài Gòn lại phối hợp thiếu ăn ý. Tận dụng cơ hội, Max Malon dứt điểm kỹ thuật nhưng bóng chạm sáng ngang. Tuy nhiên chỉ một phút sau, tỷ số đã được nhân đôi cho câu lạc bộ Nam Định. Lần này Max Malon đã có thể ăn mừng bàn thắng. Liên tục nhận bàn thua buộc huấn luyện viên Shimoda Masahiro phải điều chỉnh về nhân sự. Thế nhưng điều đó không thể giúp đội chủ nhà tránh bàn thua thứ ba. Mai sẽ Quyết đánh đầu tung lưới thủ thành Văn Phòng ở phút 45. Sau giờ nghỉ, câu lạc bộ Sài Gòn dồn toàn lực tấn công. Đáng tiếc là đội chủ nhà không thể ghi được bàn thắng nào và đã chấp nhận thua không ba. Trong à, một ngày thời tiết rất đẹp tại sân vận động à, thống nhất, câu lạc bộ Sài Gòn đã không thể có được chiến thắng. Trong khi đó, câu lạc bộ Nam Định giành trọn 3 điểm và đây là chiến thắng sân khách đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Văn Sĩ kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2020. ở giai đoạn 1 đã qua đi rồi và với những câu lạc bộ không được đánh giá cao lọt vào nhóm 6 đội dẫn đầu như câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An hay câu lạc bộ Nam Định hiểu rằng đây là giai đoạn cần phải tăng tốc. À, lợi thế sân nhà chính là một lợi thế để cho câu lạc bộ à, Nam Định có thể tiết điểm ở lúc này. Và ngoài lợi thế này thì thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ còn có hai trận đấu à, liên tiếp giành chiến thắng vừa qua với một phong độ rất cao. Điểm tựa sân thiên trường giúp các cầu thủ chủ nhà Nam Định tự tin cầm bóng dồn ép đối thủ. Các cầu thủ áo vàng sở hữu cơ hội đáng chú ý đầu tiên ở phút 13. Lâm Anh Quang có pha băng vào đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Văn Hoàng bên phía sông Lam Nghệ An đã phản xạ xuất sắc để giữ thế quân bình của trận đấu. Một thế trận chặt chẽ được cả hai đội thực hiện trong những phút tiếp theo khiến trận đấu không có quá nhiều những tình huống đáng chú ý. Một vài pha bóng nguy hiểm đều đến từ những cú sút xa hay những pha bóng cố định. Tưởng chừng như đây sẽ là màn đọ sức duy nhất của vòng 7 khép lại với kết quả hòa thì ở những phút bù giờ, đội trưởng Lâm Anh Quang của câu lạc bộ Nam Định đã lên tiếng Tiếp tục là một pha không chiến, nhưng lần này cầu thủ mang áo số 5 đã không cho thủ môn Văn Hoàng cơ hội cản phá. Và 1-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu, mang đến một bầu không khí lễ hội trên các khán đài sân Thiên Trường. Với lợi thế sân nhà, BKMX Bình Dương nhập cuộc chủ động và sớm có được bàn mở tỷ số. Phút thứ 20, Oma tạt bóng thuận lợi để tiến lên dứt điểm cận thành mang về lợi thế dẫn bàn cho đội bóng áo tím. Còn về phía câu lạc bộ Nam Định, cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp 1 đến từ pha đá phạt của Rodrigo. Thưa quý vị khán giả, với 3 chiến thắng liên tiếp thì câu lạc bộ Nam Định đang là bất ngờ thú vị nhất của V-League trong thời gian vừa qua. Dù vậy trong hiệp 1 ở trận đấu với BKMX Bình Dương thì đội bóng áo vàng lại thi đấu khá rời rạc và 15 phút nghỉ giữa hiệp sẽ là thời gian quý báu để huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ giúp các học trò lấy lại sự hưng phấn. Cầu thủ áo số 28 là Nguyễn Tuấn vào sân. Sang hiệp 2, khi những sự thay đổi của câu lạc bộ Nam Định chưa phát huy được hiệu quả, thì một lần nữa Tiến Linh với kỹ năng đánh đầu ấn tượng mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt. Sau bàn thắng này, thế trận diễn ra kỳ mở, đã có thêm 5 bàn thắng được ghi. Tiến Linh hoàn tất cú hat-trick từ một bàn thắng của Rabo Ali, khiến những nỗ lực của câu lạc bộ Nam Định sau đó không thể giúp đội khách tạo ra bất ngờ. Trung cuộc, BKM Bình Dương giành chiến thắng với tỷ số 4-3. Tưởng chừng Hoàng Anh Gia Lai sẽ có thêm một chiến thắng dễ dàng trên sân nhà khi mà trận đấu chưa trôi qua phút thứ 30, tỷ số đã là 3-0 Nhưng về thầy trò huấn luyện viên Kia Tisak. Công Phượng, Minh Vương và Văn Toàn là những người lập công ở các phút thứ 7, 9 và 28. Tuy nhiên, những diễn biến sau đó mới thực sự khiến trận đấu trở nên đáng xem hơn. Xuân Tân có bàn thắng rút ngắn cách biệt với một cú sút xa đẳng cấp ở phút thứ 41, qua đó thắp lên hy vọng cho các vị khách. Đầu hiệp 2, khoảng cách chỉ còn là một bàn sau khi Rodrigo thực hiện thành công quả đá phạt đền. Kể từ đây, sự kịch tính được đẩy lên cao độ. Với những pha bóng dồn dập của cả hai đội, ở phút bù giờ thứ ba, đoàn Thanh Trường tận dụng sự lòng lẻo của hàng thủ áo trắng trước khi có cú dứt điểm thoải mái trong tư thế không người kèm, gỡ hòa ba đều cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ. Tưởng chừng đây sẽ là kết quả cuối cùng, bước ngoặt của trận đấu lại tới. Wesley Rodriguez để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay và chấm phạt đền trong sự phản đối của các cầu thủ Nam Định. Tuy nhiên, quyết định vẫn được giữ nguyên và Công Phượng đã cho thấy bản lĩnh với cú đá chính xác qua đó ấn định chiến thắng 4-3 cho Hoàng Anh Gia Lai. Đáng chú ý, khi đây đã là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Hoàng Anh Gia Lai, đồng thời giúp đội bóng này vững vàng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. có được một điểm trong bốn chuyến làm khách kể từ đầu mùa giải. Thêm nữa trong bối cảnh nhiều bắn đi những trụ cột như là Thanh Thắng hay Hoàng Thịnh thì xem ra có quá nhiều những khó khăn đang chờ đợi thầy trò Liên Phôn Sinh trong chuyến làm khách đến sân của Nam Định, nơi mà thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã có được 9 trên 12 điểm tối đa trên sân tiền trường. Điểm tựa sân nhà cùng sự khát khao có điểm sau hai trận thua trước đó đẩy đội chủ nhà trong trang phục áo vàng dâng cao đội hình và dồn ép đối thủ các cổ động viên Nam Định cũng không phải chờ đợi lâu khi ngay ở phút thứ năm, Oso Conan đã có bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà. Cũng trong hiệp 1, Nam Định còn tạo ra vô số cơ hội nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Hiệp 2 lại là một kịch bản hấp dẫn hơn rất nhiều. Câu lạc bộ Nam Định đã minh chứng vì sao là đội bóng bị thủng lưới nhiều nhất tại V-League sau 9 vòng đấu khi trong khoảng 15 phút đã để cho Lâm Tim Phong có được hai bàn thắng giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh dẫn trước với tỷ số 2-1. Nhưng may mắn câu lạc bộ Nam Định có một hàng công đủ mạnh. Cũng chỉ trong khoảng 10 phút, hai ngoại binh Rodrigo và Conan đã giúp cho Nam Định có thêm hai bàn thắng để khép lại chiến thắng 3-2 đầy kịch tính, nhưng là một chiến thắng xứng đáng cho đội chủ nhà ở khu vực dành cho các cổ động viên Nam Định trên sân vận động Cẩm Phả. Ngay từ khi các cầu thủ còn đang khởi động thì đã có rất đông các cổ động viên Nam Định ở khu vực này rồi. Những gì mà cổ động viên Nam Định mong muốn lúc này đó chính là việc đội bóng có thể lọt vào top 6 hay chí ít là có những số điểm để có thể an toàn cho cuộc đua phía trước. Nhưng ờ, khi mà phía trước là đối thủ câu lạc bộ Tàng Quảng Ninh, đội bóng đang xếp thứ ba trên bảng xếp hạng lúc này thì điều đó không hề đơn giản một chút nào cả. Ở trận đấu này, câu lạc bộ Nam Định không có sự chỉ đạo của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ do ông đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Tuy nhiên không vì thế mà các cầu thủ của đội khách lại mất đi sự tự tin. Trong hiệp 1, hai đội tạo ra thế trận giằng co và có nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đối phương. Tuy nhiên, những pha dứt điểm cuối cùng đều thiếu đi sự chính xác. Khi hiệp 2 bước sang phút thứ 65, Than Quảng Ninh đã đưa được bóng vào lưới của đội khách. Tuy nhiên bàn thắng đã không được công nhận do trung vệ Gustavo bên phía đội chủ nhà đã mắc lỗi trước đó. 10 phút sau, khi mà Than Quảng Ninh đang miệt mài tấn công tìm bàn mở tỷ số, thì bất ngờ đội khách câu lạc bộ Nam Định đã có tình huống phản công chớp nhoáng. Từ bên cánh phải, Xuân Tân có tình huống tạt bóng đến vị trí của Thế Vương. Tiền vệ này đã bình tĩnh khống chế bóng trước khi truyền ngang như đặt để Conan dứt điểm mở tỷ số cho câu lạc bộ Nam Định. Ở những phút còn lại, đội chủ nhà đã dồn lên tìm bàn gỡ, tuy nhiên đã không thể khuất phục được hàng phòng ngự thi đấu chắc chắn của câu lạc bộ Nam Định và đánh nhận thất bại với tỷ số 0-1. trận đấu mới bước sang phút thứ hai, câu lạc bộ Nam Định đã sớm vươn lên dẫn trước sau pha đánh đầu hiểm hóc của Rodrigo da Silva. Dù bị dẫn trước từ sớm, thế nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã kịp thời lấy lại tinh thần, triển khai nhiều pha tấn công có đường nét và liên tục uy hiếp khung thành của thủ môn Đinh Xuân Việt. Và niềm vui đã đến với đội chủ nhà ở phút thứ 26 khi trong một pha bóng lộn xộn, Văn Hiệp đã có cú sút làm tung nóc lưới của câu lạc bộ Nam Định. Sang đầu hiệp 2, Trevor Watts đã đưa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vươn lên dẫn trước trước khi Akinade ghi bàn thắng thứ ba cho đội khách. Câu lạc bộ Nam Định chỉ có thể ghi được thêm một bàn rút ngắn cách biệt ở phút thứ 90 cộng 3 và nhận thất bại với tỷ số 2-3 trước Hồng Lĩnh Hật. Trên bảng xếp hạng sau vòng 12, Hoàng Anh Gia Lai vẫn giữ ngôi đầu nhưng cách biệt với đội đứng thứ hai là câu lạc bộ Viettel chỉ còn 3 điểm. Than Quảng Ninh vượt qua Nam Định để có mặt ở vị trí thứ ba với một điểm nhiều hơn. Cuộc đua vào top 6 sẽ rất kịch tính sau vòng 12 khi mà cách biệt giữa đội đứng thứ tư là Nam Định với các đội phía sau rất xích sao. Vòng 13 sẽ là vòng đấu quyết định cho cuộc đua vào top 6 với những cái tên như câu lạc bộ Nam Định, Đồng Á Thanh Hóa, BKMX Bình Dương, câu lạc bộ Hà Nội, Tottenham Bình Định, SHB Đà Nẵng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.